也没得劲，咋活？ Hello, chào các bạn, mình là Review Việt Nam à, Không biết uh, ngày lễ uh, ờ, vô tối Hồng Vương thì các bạn đi đâu Nhưng uh, còn mình thì mình sẽ lựa Mình đã lựa chọn cái địa điểm rừng núi Này là sáng sớm Tối qua mình đã đi cả đêm rồi Gì vậy? Sao không? Tối hôm qua mình đi tới khoảng tầm 3 giờ đêm mình mới mới giờ ngủ ngủ ngoài sáng là tầm 5 giờ dậy là tối thành ra là tối ờ, tối của mình là ngủ ờ, được khoảng 2 tiếng à bạn nói khung cảnh ở đây đây đó là cái view uh, hiện tại là cái chỗ mình đứng đây này là có view quá đều cái này là à, là nó bao gồm thác với lại là suối nước néo các bạn đây là thuộc xã các uh, các thành huyện phù cát trời tắm thoải mái luôn Ok bây giờ là mình ờ, với anh của mình sẽ ờ, đi ờ, kéo cá các bạn mình mình thả lúc 3 giờ đêm hôm qua mình thả dưới này giờ chỗ này thôi cá rồi các bạn xíu nữa các bạn xem là các bạn hiểu rồi cá nhiều kinh khủng lắm ok bây giờ là các bạn theo mình ha ừ Hai bạn Ừ Còn nhìn anh ta Con này con nào nó ăn cá đó Bụng cái nó ngồi chứ Ui dồ nó ăn cái bụng à ừ, Kinh nữa Này mình thả lúc 3 giờ sáng các bạn Mình thả lúc 3 giờ sáng mình mới về mình ngủ Ngủ bây giờ mình chờ mình thu thôi Thu lưới thôi Này ban đêm thì ờ, tôm khá nhiều Nhất là cái, lo, cái, cái lỗ này mình đã đi lên lúc trước đây này tốn ba là mình đi uh, lúc 6 giờ 6 giờ mình đi lên đó xong uh, tới 10 giờ tối mình xuống, mới xuống núi các bạn mình lên thì mình lên đi đường nước này còn xuống núi là mình sẽ đi cái đường tắt của uh, mấy người đi rừng các bạn đi rừng phía này đó phía này nè đó mình đi xuống ban đêm thì chỗ này tôm nhiều lắm đồ tôm cơm luôn tôm đồ nó nói cái tôm cá cứ ăn đầu không à giờ bọn mình thu lưới thu lưới đồ tôm đó giờ bọn mình thu thu lưới ồ nó ăn chứ ừ nó ăn cái đầu không à ăn cái đầu nè ăn cái đầu với cái ruột không à ruột tôm ăn chứ rồi bạn thấy cá này to khá là to luôn chứ ồ này chắc á tinh luôn còn bắt cá mớ mà ừ. này tầm chắc không được 50 con dở <laughs> Ờ, mình cũng như các bạn thì đầu tiên cũng nghĩ là cá thì ờ, chắc có tại Bắc suối ở ờ, suối tại Bắc thì nó nhiều chứ thật ra thì ở đâu cũng vậy các bạn tùy chỗ tùy nơi đó cá khá nhiều con này thôi khá nhiều ui dồ cá chằng chịt luôn các bạn cá nối tiếp cá luôn kiến lưới luôn ừ kiến lưới luôn ừ <laughs> đây ráo mất mẹ rồi ừ ráo mất thằng đúc vô thao đúc vô luôn cái cái kẹo cái đúc đúc cái dây được anh kiếm được cái đầu dây đầu là được kiếm cái dây đầu đúc vô rồi, rồi sách về đỡ đi giờ thế nào mình không máy ra ừ giờ làm sao mà đứng gỡ vừa cá mà đâu gỡ được đâu. ui dù cá chóp chóp chóp chóp cùng sách mỏi tay luôn á <laughs> cái cá nhiều mỗi tay luôn mình sẽ ờ, cố gắng ra nhiều video mà thể loại bên ờ, về núi rừng những bạn rồi cái này mình cũng gọi là sở thích của mình thứ nhất là sở thích của mình còn về đi review món ăn hay là uh, đi chơi du lịch uh, chỗ này chỗ kia thì nó cũng hạn chế lắm bạn mình đi ở đâu là mình quay ở đó thôi nhưng mà nó chủ yếu thì mình vẫn ờ, thiên về núi rừng là chính này. Nếu mà các bạn ờ, đón xe của mình thì ờ, mình dự định là sẽ có một cái chuyến hành trình dài tầm khoảng 7 ngày các bạn. cái gì đẹp đó. Ồ, cái gì hả? cái gì mà... Ồ. cái này mập ghê chứ. Mập ghê mà cái này... Thì nói chung là mình cũng rất là hy vọng là cái cuộc hành trình sắp tới của mình nó sẽ... Nói chung là có nhiều điều mới hay là những cái gì thú vị về rừng núi đó các bạn nếu mà các bạn đón xem là nhớ là đăng ký kênh và nói chung là nhận thông báo ấn nhận thông báo để có, có thể cập nhật những cái video mới nhất của mình Ui vô, cái này to chứ Tối hôm qua là cũng có một con giống này các bạn Các bạn uh, xíu nữa uh, các bạn uh, Mình sẽ quay cái cái cái cái mình sẽ quên chứ mình sẽ uh, để lại cái video uh, hồi tối hôm qua ừ, vô cái đoạn này cho bạn xem luôn nè